Ờ, em chào mọi người nhé. Thì hôm nay là cuối tuần rồi, nhưng mọi khi là đến uh, có những cái buổi Zoom thực chiến của em và em xin phép uh, ờ, link video video này lại và đăng lên kênh channel để cho mọi người có thể xem lại và tham khảo. Đấy và chuẩn bị đến phiên Mỹ rồi và khi mà phiên Mỹ nó đến thì biên độ dao động của thị trường khá là mạnh. Đấy nên là mọi người cũng không phải nhất thiết là quá là à, chúng ta kiếm lợi nhuận trong buổi tối ngày hôm nay đấy thì hôm nay là cuối tuần nữa cũng gần cuối tháng đấy thị trường là biến biên độ dao động rất là mạnh đấy và tất cả dựa trên quan điểm cá nhân của em cá nhân của em nên mọi người có thể tham khảo theo cái quan điểm và cái cách giao dịch và cái kinh nghiệm giao dịch của em Đấy. Và chúng ta hiện tại thì trong buổi Zoom thì anh chị nào có thắc mắc vấn đề về cặp tiền nào thì anh chị cứ comment lên em sẽ phân tích giúp anh chị Đấy và hôm nay chúng chúng ta không không có quá là nhiều tin tức liên quan đến đồng đô la Mỹ đấy nhưng mà hôm nay là thứ sáu thì rất có nhịp khả năng nhịp xả hoặc nhịp chốt lời của thị trường nên là chúng ta cũng giao dịch cẩn thận và với cái vốn khá là nhỏ thôi cũng không phải nhất thiết phải uh, giao dịch uh, uh, kiếm lợi nhuận bắt buộc phải kiếm lợi nhuận trong tối ngày hôm nay đấy chúng ta sẽ đưa ra một chút thì à, em sẽ đi qua một chút về DXY thì trong tất cả những cái buổi zoom của em thì em vẫn nói với mọi người đó là DXY là cặp tiền mà chúng ta bắt buộc phải quan tâm đấy để xem cái cặp tiền này nó sẽ xu hướng nó như thế nào và nó chạy như thế nào chúng ta có một cái nhận định chúng ta giao dịch những cặp tiền liên quan đến đồng Ờ, đô la Mỹ này một cách hiệu quả nhất thì trong các buổi zoom trước thì em đã có những cái nhận định đó là à, DXY quay về lại quanh khu vực 104105 để tiếp tục đi lên Đấy, và hiện tại cái lực mua với cái lực mua hiện tại và cái xu hướng hiện tại của cái cặp tiền này ấy và vẫn đang tiếp tục bám biên và Bollinger Band đang vẫn tiếp tục mở rộng ra và đang bám biên đi lên thì trong tương lai gần thì cặp này sẽ nên quay lại test lại cái đỉnh mà à, cao nhất trong vòng 20 năm qua của cặp tiền này đó là quanh khu vực 108 8 đến 109 thì kiểm tra lại cặp tiền này ấy thì đấy là cái về cái xu hướng của cặp DXY này ấy xu hướng của cặp DXY sẽ lên lại quanh lại quanh khu vực 1088 đến 109 ấy thì sẽ có cái nhịp nếu mà có tín hiệu bán thì mới xuống được còn không thì cặp tiền này vẫn đi lên tiếp tục đi lên thôi đấy đấy là về cái xu hướng của cặp tiền mà chúng ta đang quan tâm uh, hiện tại đấy thì điểm qua một chút về cặp dầu đi cặp dầu cặp dầu thì trong buổi zoom trước em cũng đã có một cái phần lan khá là đẹp để cho mọi người có thể mua được dầu ở đâu đó quanh khu vực 85 quanh khu vực 84 năm đến 856 857 855 đấy thì đang có lợi nhuận rất là tốt và cặp dầu này thì sau khi đang chuẩn bị à, quay lại test lại cái vùng 8 năm này một lần nữa thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục mua cái cặp dầu này lên đấy mua cái cặp dầu này lên nhá mọi người nhá mua cặp dầu này lên quanh khu vực 8 năm 84 85 đấy vùng này thì sẽ đẹp hơn cái vùng 87 86 <laughs> thì chúng ta cũng không nên mua tại vì khu vực này nó đã phá qua lần thứ nhất rồi thì chắc chắn nó sẽ phá qua cái khu vực 87 thôi đấy, nó quay lại test lại cái vùng này đấy còn về dài hạn thì chúng ta vẫn canh mua dầu lên sẽ an toàn hơn thời buổi giá tiêu dùng tăng cao lạm phát tăng cao thì những cái cặp tiền hàng hóa thì chúng ta vẫn canh mua lên thì sẽ hiệu quả hơn và nó an toàn hơn đấy cái biên độ dao động một ngày của cặp dầu này nó rất là lớn nên là anh anh chị mới cũng có thể là tham khảo và lan thôi cũng không nhất thiết phải kiếm tiền từ ờ, cặp dầu này thôi thì tất nhiên đó là biên độ dao động lớn nhanh thì nó sẽ đem lại cảm giác khá là mạnh cho mọi người đúng không ạ nó có thể đem lại lãi rất nhanh cho mọi người nhưng mà nó đem lại rủi ro cực kỳ là lớn đúng không nếu mà biên độ dao động nhanh quá mọi người không kịp xử lý sẽ dẫn đến trường hợp trái tài khoản là chuyện bình thường đối với cặp giàu mà hầu như mọi người giao dịch là thường mọi người không quản lý được cảm xúc mọi người cứ thế nhồi thôi mà cái cặp tiền giàu này nó chạy thì khá là nhanh nhiều khi tài khoản của mọi người không chịu được và đến lúc mất tiền đến lúc dẫn đến trường hợp trái tài khoản thì những cái cặp tiền như là GUEU e ấy những cặp tiền có giá trị uh, uh, thể hiện cho một nền kinh tế đất nước thì chúng ta cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ đó thì tại sao chúng ta không chọn giải pháp an toàn hơn đúng không <coughs> giải pháp an toàn hơn đúng không đấy đấy là về đang cặp dầu nhá thì chúng ta sẽ canh mua đâu đó quanh khu vực 84 đến 855 56 cái khu vực đáy gần nhất của cặp uh, cặp dầu này đấy vùng 87 thì chúng ta không nên mua vùng 87 thì đối với cặp dầu thì chúng ta không nên mua đối với cặp dầu đấy chúng ta điểm qua một chút xem là cặp vàng thì chúng ta đang quan tâm xem là có lệnh nào đẹp thì em sẽ gửi mọi người <coughs> thì vàng <coughs> vàng thì trong những cái buổi zoom trước trong vòng hai tuần nay thì em đã có những cái nhận định đó là cặp vàng hiện tại sau khi có một cái nhịp điều chỉnh lên đâu đó quanh khu vực 1800 thì em đã nhận định cho mọi người là cặp vàng ngày có đã sẽ quay lại vùng 175x đây là cái vùng em quan tâm đặc biệt đối với cặp vàng này đây là cái vùng 175x là vùng em quan tâm đặc biệt đối với cặp vàng này và tại vì sao tại vì thứ nhất là về vĩ mô về kinh tế về các tin tức chưa có một cái tin tức nào mà nó ủng hộ cho cái cặp vàng này có thể có một cái mức giá cao ở trong thời gian tới cả đấy hay là về phân tích kỹ thuật thì cái cặp tiền này vẫn còn xuống nữa và hiện tại thì nó cũng đang chạm đâu đó quanh khu vực uh, Bulligaben uh, à, Fibonacci uh, à, 0.38 rồi đấy, cũng đang có một cái phản ứng nhẹ đấy thì trong các nhận định trước thì em vẫn đang quan tâm đó là cái vùng 175x này thì trong các buổi zoom trước thì em cũng đã báo mọi người uh, mua đâu đó quanh khu vực 175x đúng không bây giờ tin ra rồi bây giờ phiên Mỹ có thể nó giật một chút nó đẩy lên đấy còn về cái xu hướng của cặp vàng này vẫn đang là một cái xu hướng xuống thôi nhưng mà liên tiếp cái áp lực bán liên tiếp mạnh liên tiếp mạnh trừ khi ở cái vùng 175x này ấy nó cho chúng ta một cái cây nến xanh to ấy thì nó mới giữ chân được cặp tiền này trong ngày hôm nay không thì nó tiếp tục có đi xuống những cái vùng giá sâu hơn thôi nó những cái vùng 1716 và các em kỳ vọng vàng nó về cái vùng 1716 đấy thì tất cả các buổi dung của em em vẫn luôn quan điểm đó là tập 3 ngày vẫn còn đi xuống để test lại tại vì sao tại vì trong quá khứ cái vùng 1800 này sau khi thị trường nó chạm lại quanh 168x ấy thị trường liên tục đẩy căng nắm đẩy lên được 183x ấy lại bắt đầu đẩy xuống đẩy xuống và trong cái trường hợp hiện tại đối với cặp vàng cũng thế cái xu hướng chính của cặp tiền vàng này vẫn đang là một cái xu hướng xuống mạnh áp lực bán mạnh Đấy, áp lực bán mạnh và cái đợt tăng vừa rồi nó là đợt điều chỉnh nó là đợt điều chỉnh đối với cặp tiền nó đợt điều chỉnh đối với cặp tiền vàng này sau khi giảm từ 2070 xuống 1680 nó rơi vào đâu đó khoảng gần 4.000 bip đấy là một cái nhịp điều chỉnh và cái xu hướng tiếp theo vẫn đang là một cái xu hướng xuống và không có lý do gì mà cặp tiền này Ờ, nó lại có thể phi mạnh được trong cái thời gian tới cả đấy thì trong cái buổi zoom ngày hôm nay thì trong ngắn hạn trong ngắn hạn trong ngắn hạn thì mọi người có thể anh treo lại cặp vàng này ở quanh khu vực 1758 đến 1762 đến 1762 đối với cặp tiền vàng này trong buổi tối ngày hôm nay đấy đấy là cái khu vực mà em đang canh sell ngắn hạn đó là khu vực trước mà cặp tiền này đó ao qua đấy nó quanh khu vực 1758 đến 1762 chúng ta sẽ sell thua xuống đấy thì tất nhiên là khi mà chúng ta sell cái cặp tiền này thì chúng ta sẽ sell khối lượng nó vừa phải thôi vừa phải thôi còn không thì cái vùng đẹp nhất trong ngày hôm nay đấy nếu có trong ngày hôm nay thì lệnh này với cái tỷ lệ ăn nó rơi vào khoảng 99% đối với cái lệnh nếu mà chúng ta sell được ở quanh khu vực 1768 đến 1772 thì trong ngày hôm qua thì em cũng đã cho mọi người sell đâu đó quanh khu vực 1768 à, à, đến 1772 rồi đã về 5x rồi và trong tất cả các nhận định của em là chúng ta sẽ sell về 5x và hôm nay thì cặp tiền này nó đã sell về nó đã rơi về được 4950 rồi đấy cũng đưa như những cái nhận định của em đấy em có cài một lệnh limit vào em cài một lệnh limit ở quanh khu vực 58 sell limit 58 đấy thì mọi người cũng có thể cài một lệnh nhỏ ở quanh khu vực đó thì nó sẽ đẩy lên một chút mà nó đang sell vui như mọi người nhìn thấy thì nó có thể sell vui ở đâu đó trong những ngày tới trước khi mà nếu mà trong trường hợp nó phá nó phá được nó phá được cái khu vực 175 x này thì em nghĩ là nó sẽ sell vui một thời gian ngắn nữa ở đâu đó quanh khu vực 175 x đến 176 x ấy thì trước khi nó xuống thì nó phải sell vui cái đoạn đấy đã ấy thì chúng ta có thể canh sell luôn ở vàng ở quanh khu vực 1758 nhá 1758 đến 1760 nhá đấy đấy là về cặp vai à, ờ, chúng ta có thể canh xeo đấy còn uh, còn về dài hạn thì em vẫn nếu mà hôm nay nó vẫn đóng đến ở quanh khu vực 175x này mà nó không có cái tín hiệu mua rõ ràng ở trong ngày hôm nay thì vàng sẽ về lại đâu đó quanh khu vực 1710 10 ít nhất là 1710 đến 17 15 ờ, xa hơn nó sẽ về đâu đó quanh khu vực 176 168 đấy là về cặp vàng <coughs> chúng ta sẽ đi qua một chút về cặp EA sao cặp xem nào xem nào cặp EU EU EU thì trong em mắc kẻ trên live trong vòng mấy tuần đây thì đã có lợi nhuận là cực kỳ là tốt khi mà chúng ta đã bắt đúng chen của cặp EU này Đấy, khi mà lên chúng ta sell xuống quanh vùng chen line quanh những cái vùng uh, vùng vùng vùng mà trước mà nó phá ra Đấy. thì hiện tại đối với cặp EU đối với giá hiện tại đối với giá hiện tại thì chúng ta không nên uh, canh sell trong ngắn hạn nữa mặc dù áp lực bán của nó cực kỳ là mạnh ấy thì khi mà chúng ta giao dịch ở trong thị trường thì chúng ta cái quan tâm của chúng ta đó là cái quan tâm của khi mà chúng ta giao dịch vào một lệnh chúng ta phải xem là thứ nhất đó là cái xu hướng của thị trường đang như thế nào thứ hai là cái vị thế lệnh của mình đang ở chỗ nào trong thị trường đấy với cái vị thế lệnh hiện tại đối với cặp EU đang ở quanh khu vực 1.0567 1.0567 thì chúng ta sẽ không ưu tiên sell ngắn hạn ở trong thời gian tới nữa thì đến cái vị thế lệnh này, thì chúng ta sẽ canh mua đối với cặp tiền này như thế thì rủi ro của chúng ta sẽ thấp hơn rất là nhiều tại vì sao thứ nhất là cái cặp tiền đô ở ờ, euro với cặp tiền usd đấy để mà hai cặp tiền này nó bằng giá nhau trong một thời gian dài là chuyện không thể có đúng không cả một cái nền kinh tế châu âu liên minh châu âu trừ khi là suy thoái hoàn, suy thoái hẳn thì rất khó trường hợp đó rất khó để có thể cặp tiền ở ờ, cặp đồng euro mà thấp hơn trong thời gian dài đối với cặp đô la Mỹ được đấy và chúng ta với cái vùng tâm lý trò này thì đối với cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn nên canh ờ, mua đối với cặp EU này hơn mua đối với cặp EU này hơn đấy và cái giá hiện tại thì chúng ta cũng chưa có một cái điểm đẹp để mua và cái vùng hiện tại thì chúng ta có thể giải dần mua dài hạn đối với cặp eo ngoài rồi những cái vùng ngắn hạn thì trong buổi tối ngày hôm nay thì em chưa thấy cái điểm nào đẹp để ta mua trong buổi tối ngày hôm nay đấy mua trong buổi tối ngày hôm nay nhá thì chúng ta sẽ canh mua đối với cặp EU này dài hạn hơn đấy cặp EU này dài hạn hơn đấy mọi người có thể canh mua canh mua đối với cặp EU này còn đối với cái vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta không nên sell không nên sell đối với cặp này nhá sell như vùng này nó rất là rủi ro giữ lệnh sell nó rất là rủi ro có thể chúng ta sell không biết bao nhiêu năm chúng ta mới về đâu và chúng ta nhìn trong cùng tuần đi thì cặp này đó giảm những ngày, ngày ảm đạm nó giảm liên tiếp trong vòng từ lúc có chạm đỉnh là uh, ờ, 24 tháng 5 2021 liên tiếp trong vòng một năm nay nó đã giảm điểm rồi thì chúng ta không nên có một cái lệnh sell vào cái thời điểm hiện tại cả đấy thời điểm hiện tại cái vùng tâm lý trò này thì chúng ta sẽ canh mua đi đối với cặp này nếu mà anh chị nào đánh dài hạn thì anh chị có thể canh mua dần đối với cặp tiền này rồi đấy cặp tiền này thì chúng ta sẽ canh mua dần lên mua dần lên đối với cặp tiền này đấy mọi người nhá các anh mua dần lên đối với cặp tiền này nhá hạn chế sell ở cái vùng này hạn chế sell ở cái vùng này đấy GU sao vàng khớp cướp limit 58 chưa anh chị nào không đợi được thì anh chị có thể sell nhỏ luôn ở lệnh 57 ờ, nhá có thể sell nhỏ luôn ở 57 nhá năm bảy năm sáu ấy năm bảy năm sáu rưỡi anh chị nào sell được giá nào thì báo em nhé không tôi xuống luôn anh chị nào sell năm bảy năm sáu anh chị có thể sell luôn không phải đợi lên năm tám sáu hai rồi sell đấy sell nhỏ thôi cái vùng này sell nhỏ thôi <coughs> em thì em vừa sell <laughs> luôn nhỏ một lệnh ở năm năm bảy rồi cháu nhỏ một lệnh 57 rồi đấy Thế cặp GU sao cặp GU thì vẫn xuống thôi cặp GU thì chúng ta đánh về à, cái vùng giá thấp nhất của cặp GU này vị thế lệnh hiện tại thì chúng ta cũng không nên giữ một cái lệnh sell đối với cặp uh, à, GU này và chúng ta sẽ canh mua ở cái vùng giá thấp nhất gần nhất trong khung uh, ờ, D trong khung H1 trong khung H4 đối với cặp tiền này nó là quanh khu vực 1.18 chúng ta sẽ mua cặp tiền này lên thì chúng ta đối với cặp tiền EU và GU thời điểm hiện tại thì chúng ta nên mua và giữ dài hạn nên mua và giữ dài hạn đối với cặp tiền này nhá đấy thì DXY nó cũng đã bắt đầu uh, gần chạm đến ngưỡng uh, ờ, 08 rồi đỉnh cũ rồi cũng đã bắt đầu nên được quanh khu vực này thì kiểu gì nó cũng phản ứng thôi phản ứng thôi thì chúng ta bắt được cái vùng tâm lý tròn của EU này cái GU này thì chúng ta có để TB khoảng 2 300 bit cho em đấy chạm vùng này chạm vùng này chạm vùng mua được ở quanh khu vực 1.08 của chống chó 3 hoặc cái mức uh, đấy, mọi người đợi ở 1.18 thì mọi người có thể mua lên được tấm 181 thì mọi người có thể mua lên được ấy thì cái cặp tiền này thì chúng ta sẽ mua dài hạn lên ít nhất là lên được quanh chấm 195 khoảng 150 bit đến 200 bit mọi người chốt được đối với cặp tiền này đấy xa hơn thì mọi người có thể đợi nó lên lại đâu đó quanh khu vực 1.22 thì mọi người chốt đối với anh chị nào đánh dài hạn tại vì để mà chúng ta bắt được một cái kèo ví dụ như kèo EU ở quanh khu vực tâm lý tròn hay kèo GU ở quanh khu vực 1.18 à, cái vùng giá cực kỳ là thấp vị thế lệnh của mình cực kỳ là đẹp để chúng ta chốt sớm thì nó hơi là hơi lãng phí đấy tầm hai ba trăm bit chúng ta sẽ chốt được thì nó sẽ hợp lý hơn hợp lý hơn đối với cặp tiền này đấy mọi người nhá đấy đấy là về cái ở lan cặp EU ờ, e GU EU GU thì mọi người có đang mắc lệnh nào không đang mắc lệnh nào không thì mọi người có thể comment lên comment lên để em ờ, phân tích giúp mọi người trong những buổi zoom của em chắc những buổi zoom của em thực chiến khác thì em sẽ lựa chọn những cái buổi zoom nào có tin uh, mạnh đi thường thứ sáu cố định thứ sáu nó khá là ít tin khá là ít tin giao dịch uh, không được um, gửi lệnh được cho mọi người nó khá là chán mọi người khá là buồn đúng không thì mọi người còn thắc mắc cặp nào thì mọi người cứ comment lên em sẽ uh, phân tích giúp mọi người đấy comment lên nhá <coughs> đấy bằng anh chị nào xeo quanh 57 cũng đang xuống dần rồi đang xuống dần rồi mọi người nhá con gg ạ con gg thì con GZ thì chúng ta đang trong mấy ngày hôm nay chúng ta vẫn canh theo con ở đâu đó quanh khu vực 1.28 1.23 đấy thì rất nhiều người đã có lợi nhuận rồi khu vực này là, đó là khu vực mà trước đó cái cặp tiền này cặp tiền này nó đã phá vỡ cái vùng thứ nhất là cặp tiền này đang ở trên giảm ngắn hạn này đang ở trên giảm ngắn hạn này đấy, thứ hai mà nó phá vỡ được cái vùng vùng trên line tăng Đấy, trend này tăng của cặp tiền này thì cái xu hướng chắc chắn nó sẽ quay lại tìm về quanh khu vực 160 thôi thì ấy chúng ta đã có những cái kèo mua ở quanh khu vực 160 là nhuận rất là tốt đấy và nó retest lại thì chúng ta lại canh sell lại ở quanh khu vực 1.28 đến 1.23 thôi thì tại sao thì thứ nhất là cái xu hướng của cặp tiền này vẫn đang là một cái xu hướng GU GU buy cái vùng này ấy thì đối với em nhá mọi người có thể buy lướt được đối với cặp GU nếu mà bay lướt được đối với cặp GU còn nếu không thì mọi người đợi bên dưới cái vùng hiện tại ấy, bay lại nhỏ thôi bay lại nhỏ thôi đối với cặp GU em nghĩ đây là cái nhịp điều chỉnh thôi thì chắc sẽ quay lại tí test lại ở đâu đó quanh khu vực 1 chấm à, bao nhiêu đây chấm à, một bảy đến 1.18 đấy đấy nếu mà bay cái vùng này thì mọi người bay lướt thôi bay lướt thôi em thì em à, cánh xeo đối với cặp GU này hơn cánh xeo lên đối với cặp GU còn cái vùng này thì chúng ta bay bay lướt thôi không đợi dưới thì sẽ đẹp hơn đấy em thì đối với cặp GU thì em đợi cặp DI này DI nó cho cái dấu hiệu đợi cho cái dấu hiệu đảo chiều thì cặp GU này sẽ lên canh bài lên đấy còn cặp DI này nó vẫn chưa chạm đâu đó quanh khu vực 1.08 thì em vẫn nghĩ là nó sẽ lên lại được quanh khu vực này thôi nếu bay cái vùng này thì chúng ta bay lướt đối với cặp GU thôi đấy anh chị cũng có thể bay lướt được ở đâu đó quanh khu 1.185 này đấy có thể bay lướt được nhá bay lướt thôi nhá mọi người nhá nó vẫn đang trên giảm mà nó vẫn đang ở trên giảm mà phá hết uh, uh, rồi thì nếu mà trong tối ngày hôm nay chúng ta có để quay lại vùng 1.194 thì 1.194 thì chúng ta lại sell lại cặp tiền này thôi sell lại cặp tiền này về cái vùng đáy thôi vùng đáy gần nhất của cặp tiền thôi Đấy nó chưa có cái dấu hiệu nào tạo tạo đậu đáy cả đấy áp lực bán cực kỳ là mạnh đấy, anh chị nào bài thì bài nước thôi đấy. bài nước tầm 20 30 bip người có thể chốt thì em điểm qua một chút uh, chị Lan Hương và cặp ờ, GZ đấy thì GZ thì xu hướng của chúng ta vẫn là canh sell đối với cặp GZ này thôi thì thứ nhất đó là thứ nhất đó là đồng tiền ở ờ, yên nhân Đấy, đồng tiền yên nhật nó đang giảm điểm khá là sâu nó đang giảm điểm khá là sâu những cái vùng thấp nhất trong vòng 20 năm qua trong vòng 20 năm qua đấy và nó cũng đang chạm đâu đó quanh khu vực ở ờ, hỗ trợ quan trọng của cặp tiền này rồi đấy quanh khu vực hỗ trợ cặp tiền cờ di rồi cặp tiền yên nhật rồi đấy thì để mà một nền kinh tế như Nhật mà nó giảm điểm quá là thấp quá là thấp thì tất nhiên là trong thời buổi khủng hoảng này thì nền kinh tế nào nó cũng đang có một cái trục trặc nhất định thôi đấy, nhưng mà để mà nó giảm thấp quá thì nó rất là khó với một cái nền kinh tế hàng đầu châu Á như là Nhật đúng không đấy thì và cặp tiền này nó cũng đang ở một cái xu hướng giảm nữa thì hai yếu tố kết hợp lại thì em vẫn canh sell đối với cặp ờ, GZ này về 160 đấy canh sell về 160 đối với cặp GZ đấy GU thì em cũng ờ, không muốn buy đâu không muốn buy đâu đấy. em chỉ muốn buy ở đâu đó quanh khu vực ờ, 1.177 đến 1.18 thì chúng ta sẽ buy sẽ đẹp hơn đối với cặp uh, ờ, GU cặp GU thì chúng ta chưa sắc chưa thị trường chưa biến động quá là mạnh đâu chưa biến động quá là mạnh đâu Đấy, nếu mà chúng ta để an toàn nhất đối với những cặp tiền thì chúng ta sẽ tầm rơi vào khoảng 2 10 giờ rưỡi đến 2 11 giờ đêm đấy thì cái vùng đó thì nếu mà chúng ta bắt đảo chiều thì nó sẽ an toàn hơn đối với những cặp tiền liên quan đồng đô la Mỹ đấy em thì em không muốn buy GU ở quanh khu vực này không muốn buy em đang quan tâm đến con vàng em đang sell vàng ở quanh khu vực ở ờ, uh, anh chị nào đẹp thì anh chị có thể đã sell được ở quanh khu vực 57 đấy không thì 56 rưỡi đấy thì em bà báo mọi người kêu 56 rưỡi đến 57 nếu không đợi được đến 58 thì có một số anh chị sell rồi ở đây ở đây có anh chị nào đã sell được lây lệnh vàng ở quanh khu vực năm sáu rưỡi đến năm bảy chưa đây ở đây có chị Hương Hương đã sell được Lan Hương đã sell được đâu đó quanh khu vực 56 đến 57 rồi đấy thì cái xu hướng chính của cặp tiền này vẫn đang là xu hướng xuống thôi có anh chị nào đang mắc lệnh vàng nào thì anh chị cứ comment cho em nhá comment hoặc inbox trực tiếp cho em đấy em sẽ đưa ra những cái nhận định về vàng cho em sẽ phân tinh tích uh, kỹ cặp vàng một chút đấy cặp vàng như em nói với mọi người rồi đây là cái vùng mà em cực kỳ quan tâm đối với cặp tiền vàng đó là qua cùng 1750 mà nếu hôm nay nó vẫn đóng nến như thế này đóng nến đỏ như thế này thì sớm muộn thì cặp tiền này cũng phá cái khu vực 1750 thôi và nó sẽ xuống những cái vùng sâu hơn đấy ít nhất là qua khu vực 173x và cái vùng mà em kỳ vọng đó là vùng 175 trong tất cả những cái buổi zoom trước của em thì em vẫn có nhận định là vàng chưa lên được chưa có một cái yếu tố nào ủng hộ cho vàng lên cả đấy càng lên trên thì chúng ta càng sell thì em đã bắt đầu giải sell cho mọi người từ 1780 rồi đấy càng lên trên thì chúng ta càng sell đấy và em còn đang giữ rất là nhiều lệnh sell ở quanh khu vực 1780 1790 1790 đấy thì em đã bắt đầu chốt dần ở quanh khu vực 175x 175x rồi và em đang kỳ vọng là cặp vàng này có thể đẩy xuống được nữa sập sâu xuống được nữa để chúng ta mua lên với mức giá đẹp hơn ta có những cái kèo dài hạn ăn nhiều hơn và không phải canh quá là nhiều lệnh đấy <coughs> ấy là ô, ô. em tưởng lên trên này vừa báo xeo quanh khu đó EU đóng cây đẹp nhỉ là EU nếu mà ngắn hạn trong ngày hôm nay thì lại canh sell ở đâu đó quanh khu vực 1.08 đến 1.01 nó sẽ sell ngắn hạn xuống sell ngắn hạn đâu nhá tất cả các um, trường hợp sell ở trong thời điểm hiện tại liên quan đến EU GU thì chúng ta sẽ cài tuyệt đối SL tầm 30 bip cho em đấy ông vàng quá chưa giảm nhỉ loanh quanh loanh quanh đấy và vì mọi người uh, ờ, còn thắc mắc nào không hay đang thắc mắc cặp tiền nào thì em thị trường nó chạy khá là chậm đấy chạy khá là chậm thì mọi người vào lệnh rồi thì mọi người có thể để đó SL cho em đâu đó khoảng ờ, nếu mọi người vào vàng rồi vào vàng ở quanh khu vực 18 1858 đến 1862 mọi người đợi được cái vùng ấy thì đẹp hơn còn anh chị nào vào rồi ở quanh khu vực 57 56 rưỡi thì anh chị có thể đợi ừ, lên tầm SN nếu anh chị cài SN đâu đó khoảng 63 đi 63 đi 63 đi 63 đi thì có thể cái L đó thì TB1 anh chị là sale 56 thì có thể tầm 52 TB1 tầm 52 cho mọi người nhá TB1 tầm 52 thì đây là cái kênh channel của em kênh channel của em thì tất cả các buổi zoom những buổi thực chiến những buổi chia sẻ kiến thức thì mọi người có thể lên đây xem lại lên đây xem lại <clears throat> và tất cả có rất là nhiều phương pháp chơi và sang tuần à, để em xem nào xem là hôm nào em có thời gian em sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ cho mọi người một phương pháp scalping vàng đấy dựa trên đường MA đấy thì em đang dự tính là nó rơi vào khoảng thứ ba thứ ba thứ thứ ba tuần sau thì em sẽ có một cái buổi zoom uh, chia sẻ phương pháp uh, chơi vàng đấy scalping vàng thì mọi người có thể uh, đăng ký tham gia vào buổi zoom đó nhé đấy chúng ta canh SEO anh chị nào chưa SEO thì vẫn canh SEO cho em ở quanh khu vực 58 62 à, đến 62 đối với vàng nhá quanh khu vực đó nhá và trong tối ngày hôm nay ấy, mà có khu vực 6872 đấy là trong trường hợp nếu có nhá nếu có thì mọi người SEO mạnh tay à, vàng ở quanh khu vực đó cho em đấy đấy là về kéo vàng SEO mạnh tay hoặc là cái vùng 5862 thì mọi người SEO mini thôi còn anh chị nào SEO à, 56,5 thì anh chị cứ giữ thôi nhá anh chị cứ giữ thôi đấy an toàn thì để n 63 còn không thì cứ giữ thì kiểu gì vàng nó cũng phải lên nó cũng không nếu hôm nay không phá được thì nó vẫn treo quay ở đâu đó quanh cái đoạn ít nhất là cái đoạn uh, từ 62 đến 50 nó treo quay trong cái đoạn đó mọi người có thể canh treo đoạn đó đấy đấy đấy là cái trường à, vàng đấy là tất cả những cái điều mà em đã từ cho mọi người ở trong buổi zoom ngày hôm nay ấy thì anh chị còn thắc mắc lại nào nữa không đấy đang muốn xem cặp tiền nào không ta xem chút về u cả cái xem nào nhỉ u cạc giảm u cạc đấy thì uh, u cạc thì trong cái thời điểm hiện tại có không biết có anh chị nào chơi không thì chúng ta sẽ canh sell đối với cặp tiền này nhá đợi lên chút thì chúng ta sẽ canh sell xuống uzi uzi thì uh, nó đang ảnh hưởng quá nhiều đến đồng u u thì lên và di thì xuống thì chắc chắn cặp này nó sẽ đang ở trên đỉnh rất là cao đấy thì ờ, đối với cặp tiền này nhá thì chắc có thể nó sẽ lên một cái nhịp nữa rồi nó sẽ rơi đối với cặp tiền này thôi không biết chị đang mắc lệnh ở chỗ nào đấy cặp tiền này như em phân tích ờ, đồng DXY đồng đô la Mỹ với cặp tiền gì ấy, cặp tiền này sẽ giảm trong thời gian tới thôi sẽ giảm mạnh trong thời gian tới đấy nếu mà tài khoản của mình còn thoải mái còn không ảnh hưởng quá là nhiều thì mọi người vẫn nên giữ không nên chưa nên cắt âm cái cặp tiền này nhé cặp tiền này sẽ giảm thôi sẽ giảm trong thời gian tới ấy có thể nó lên được lại đâu đó 137 1374 137 rồi sẽ giảm thôi đợi tín hiệu đẹp thì sẽ xem dài hạn đối với cặp tiền này sell dài hạn đối với cặp tiền này nhá đợi tín hiệu đẹp sẽ sell dài hạn <coughs> đấy đấy và ờ, vừa rồi là những cái nhận định của em nhá thì mọi người có thể tham khảo à, anh chị nào có thắc mắc nào thì cứ inbox trực tiếp cho em nhắn tin trực tiếp cho em em sẽ à, hỗ trợ mọi người mọi người nhá đấy. và hôm nay cũng là cuối tuần rồi thì cũng chúc mọi người của hai ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và có học được nhiều kiến thức sang tuần sẽ giao dịch à, kiếm thật nhiều lợi nhuận Đấy, và bây giờ là cũng đang chuẩn bị hết buổi zoom rồi à, em cũng xin phép dừng buổi zoom ở đây à, em chào mọi người nhé và